cho anh thấy đóa mới nở có nhau Em cho anh thấy tình yêu vẫn trong máu anh trai hàng ngày Em cho anh thấy nhớ cơn mơ suốt đêm Em cho anh thấy tình yêu You make me feel me feel Cuộc sống này là cuộc sống của chúng ta Nó có trách nhiệm với cuộc sống của mình Con đường mà chúng ta đi cũng có lúc mình chúng ta đi Thở cho mình ăn buồn là cho mình uống vào cũng thể Mặc là mặc lên người cho mình cái gì cũng là đầu mình nghĩ Không thể nhờ ai nghĩ hộ cả Buồn là buồn của mình Khóc là nước mắt của mình rơi chứ không ai khóc hộ Vui vẻ hạnh phúc thì một mình mình tự hưởng uhm, Phải yêu bản thân mình trước đã Đừng nhau xấu phía sau chẳng còn gì bên nhau nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang xuân thì mình bên nhau trốn ta bay như đôi diều mình bên nhau tình yêu you make me feel la la la you make me feel la la la make me feel la la la you make me feel Make me feel love. Make me feel love. You make me feel love.